Xin chào mọi người, mình là Hiền đây à, Sách tiện hôm nay thì mình sẽ lại hướng dẫn cho mọi người một cái điệu nhảy cũng đang hot trên tiktok Đó là cái bài Bang Bang Bang của Big Bang Ok Thì uh, mình sẽ quay gần như thế này nhá Bởi vì chủ yếu là động tác tay thôi ấy Thế nên các bạn sẽ nhìn rõ hơn Vì ờ, mình không có cái gương thỏ ở phòng tập Thế nên mình phải quay tặng ở nhà Rồi nhá, let's go nha Ok, động tác đầu tiên thì mình sẽ giải thích trước này <clears throat> à, về phía chân nhá thì các bạn sẽ đứng chân rộng bằng vai hoặc hơn vai một xíu được chưa đổi đổi trụ qua lại giữa hai chân như thế này hai chân như này mình ô nhìn ngắn người ấy nhỉ đây đổi chân đổi trụ qua lại được chưa ok rồi bây giờ hướng cho mình một cái mũi chân trái chân trái này hướng sang nói chung hướng hướng hướng về phía trái được chưa đây chân như thế này người sẽ hướng theo người này chân hướng qua phía bên trái ok rồi dùng cho mình tay phải này lướt ra sau và đánh lên trước dừng ở đây lướt ra sau dừng dừng ừ. ừ. đúng rồi ok khi tay lướt ra sau thì mọi người đẩy cho mình cái gót chân phải lên để mình dướn người lên trước ạ là dướn người lên phía bên trái á dừng thì về dướn lên về dướn lên về các bạn không cần phải đi ngực hay gì đâu nhá chỉ cần đẩy cái chân gót chân trái lên ấy thì người nó sẽ đó tự đi về hướng bên kia rồi đẩy này về này đẩy này về rồi bây giờ này theo cho mình cái lớp nữa khi về đến đây thì sẽ đập hai lần đập nhanh hai lần nhá đập đập and đập hai lần được chưa sau đó này đến lần thứ ba thì dùng cho mình hai tay luôn đưa ra sau lần này về đây thì sẽ vỗ vào nhau được chưa tiếp theo lần thứ tư đó ừ vỗ to <laughs> ok sau sau bốn cái lần này nhá sau bốn cái lần tay như thế thì các bạn về người thẳng này đồng thời dậm chân phải này thu chân trái đó. dậm chân trái thu chân phải tay thêm vào như thế này đó. giống như là gạt nước á nhưng mà các bạn gạt ở phía này phía dưới ok thử nhá đây tiếp theo vỗ đây thêm mỗi cái này thôi là xong rồi bây giờ thì mình sẽ thử đến nhịp cho các bạn này năm sáu bảy bang bang bang đập đập à, đập đập lên lên sang sang hình như vô hơi to <laughs> năm bây giờ thì mình sẽ ờ, thử ờ, thực ra nó nhạc nó cũng dễ nghe lắm thế nên là mình cứ đếm nhịp nhá năm sáu bảy bèn bèn bèn ừ, ừ. đập đập vào vào sang sang kết thúc tạo dạ, dáng dạ, gì tạo ok à, như vậy là cái động tác của chen này đã xong rồi đấy thì mình uh, Cảm ơn mọi người đã xem đến đây và mong là mọi người sẽ học xong được bài MMN này để đu trên TikTok nha. Hẹn mọi người trong video tiếp theo. À, rất mong mọi người like like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. <laughs> Không xe cũng được. <laughs> bye bye.